Đây là nguyên nhân khiến bạn chỉ mới 20 mà đã lão hóa. Tuổi trẻ là để phạm sai lầm, có những sai lầm có thể sửa chữa, nhưng việc biến làn da trở nên già lua và nhăn nheo gần như không thể cứu vãn. Làm theo lời khuyên chống lão hóa sau và bạn vẫn sẽ trông thật hoàn hảo ở tuổi 30 và hơn thế nữa, hãy xem bạn nên và tránh những gì nhé. Sản phẩm bạn bè sử dụng chưa chắc hợp với bạn Nhận được các gợi ý từ một người bạn biết đầy đủ thông tin thật thú vị, nhưng những sản phẩm chăm sóc da có thể hiệu quả với người khác nhưng chưa chắc sẽ hiệu quả với bạn. Thêm vào đó, nếu bạn đang sử dụng các công thức không dành cho làn da của bạn, nó có thể gây mụn và điều đó thật sự không vui vẻ chút nào. Để chắc chắn rằng bạn đang sử dụng sản phẩm phù hợp với làn da của bạn, hãy hẹn với bác sĩ da liễu và mang theo sản phẩm để được nghe tư vấn. Ăn quá nhiều đường Mọi người đều hảo ngọt, nhưng ăn quá nhiều kẹo ngọt có thể gây glycation, hiện tượng lượng đường dư thừa phá vỡ collagen, tạo nên cấu trúc của làn da và làm da chảy xệ theo thời gian. Cần điều trị, hãy chuyển sang một thứ gì đó lành mạnh hơn như trái cây sấy khô hữu cơ hay một miếng sô-cô-la đen. Dùng chung dụng cụ trang điểm với bạn cùng phòng hay bạn bè của bạn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 Khi bạn chia sẻ đồ trang điểm, bạn có nguy cơ bị nhiễm trùng da hoặc mắt, lở loét lạnh, đau mắt đỏ. Và tôi có cần phải kể thêm không? Chắc chắn cô bạn mang theo túi trang điểm riêng trước để tránh bất kỳ trường hợp khó xử như thế này. Tuy nhiên, cũng có một số món đồ bạn có thể dùng chung, miễn là bạn vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi sử dụng. Không các sản phẩm chống lão hóa vì bạn nghĩ rằng bạn còn quá trẻ. Có thể bạn không nghĩ rằng bạn cần bắt đầu sử dụng các sản phẩm chống lão hóa sớm đến như vậy, nhưng các thành phần chống lão hóa như PTT và vitamin A sẽ giúp duy trì làn da trẻ trung khi bạn bước sang tuổi 40. Để biết bạn nên sử dụng các sản phẩm này ở độ tuổi 20, hãy xem video này nhé. Không nên coi thường những dấu hiệu chớm có của tuổi tác như các nếp nhăn ở mắt, khóe miệng, chán. Da bắt đầu có xu hướng trùng xuống, nhưng cũng không nên lạm dụng liều cao nếu da bạn không thực sự cần đến. Hãy dành thời gian để ý những dấu hiệu của da, vì đó là cách da đang cố giao tiếp và gửi thông điệp đến bạn. Trang điểm đậm Trồng chất nhiều lớp trang điểm sẽ khiến làn da của bạn không thở được và có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn, dẫn đến mụn trứng cá. Từ cách vài ngày, hãy trang điểm nhẹ nhàng hơn, chỉ cần một chút dưỡng ẩm và mascara hoặc để mặt mộc cho làn da của bạn được nghỉ ngơi. Bạn quên hoặc quá lười rửa mặt trước khi đi ngủ. Chỉ vì bạn đang mệt mỏi không có nghĩa là bạn có quyền được bỏ qua rửa mặt. Bỏ qua việc làm sạch làn da sẽ dẫn đến tích tụ dầu và bụi bẩn và cuối cùng sẽ gây ra mụn và thậm chí nhiễm trùng do vi khuẩn. Liệu có ai mong muốn mình bị nổi mụn liên tiếp ở tuổi 30 không? Không chỉ thế mà bạn còn phải đối phó với sẹo mụn trứng cá sau đó. Hãy luôn cất một gói khăn tẩy trang ở cạnh giường. Như vậy ngay cả trong trường hợp bạn lười biếng nhất, bạn vẫn có thể lau sạch lớp trang điểm của bạn. Bạn cũng có thể ngâm miếng bông với nước tẩy trang nhẹ như nước micla mà không cần phải rửa mặt thức cả đêm hoặc không ngủ đủ giấc. Làn da tự hồi phục trong khi bạn ngủ, vì vậy không ngủ ít nhất 8 tiếng có thể gây ra một làn da sạm xỉn màu. Chỉ nhiêu đó thôi cũng sẽ làm cho bạn trông già hơn nhiều so với tuổi thật của bạn và vẫn còn chưa đề cập đến những quãng thâm sẽ đi kèm với nó. Uống quá nhiều cà phê để chống chọi lại cơn buồn ngủ của bạn Caffeine trong cà phê có tính làm mất nước và nếu bạn uống quá nhiều một ngày và quá thường xuyên, làn da của bạn sẽ từ đầy đạn và ẩm nước thành khô khốc và xỉn màu. Thêm vào đó, bất kỳ nếp nhăn bạn có thể nhìn thấy sẽ bắt đầu hiện ra rõ rệt hơn. Làm dịu da, đi thiếu nước với serum dưỡng ẩm cho da để có được làn da đẹp mãi mãi. Tiệc tùng quá nhiều hay uống nhiều rượu thường xuyên Nhâm nhi một ly cocktail là điều khá thú vị nhưng uống nhiều một cách quá thường xuyên không chỉ khiến sức khỏe suy giảm mà còn làm mất nước trên da. Nếu việc uống rượu đã trở thành thói quen của bạn, hay uống kèm một ly nước với mỗi đồ uống có cồn để duy trì được độ ẩm cao. Thêm nữa, việc uống kèm như thế sẽ giúp bạn không bị say. Để bổ sung ngay, lập tức bất kỳ độ ẩm bị mất trong làn da của bạn, hãy sử dụng một loại serum với halogenic acid, giữ độ ẩm gấp 1.000 lần trọng lượng của nó và điều hòa độ ẩm từ không khí và làn da của bạn. Hút thuốc Thậm chí nếu bạn không phải là người châm điếu thuốc, việc hít khói thuốc thụ động vẫn có thể gây ra lão hóa sớm, dẫn tới collagen và elastin bị phá vỡ, làm cho da bị chảy xệ. Stress dù từ tình cảm, trường học, công việc hay bất cứ nguyên nhân nào, căng thẳng cũng có thể tàn phá làn da trong thời gian ngắn và trong thời gian dài. Nó có thể tạo ra những khuyết điểm, gây xỉ màu và phát ban, và thậm chí làm bạn nhăn chán mà vô tình tạo nếp nhăn đi cùng bạn suốt đời. Để tránh căng thẳng, hãy hoãn lịch trình bận rộn của bạn lại và tận hưởng thời gian vui vẻ với những người bạn. Hãy ít một hơi thật sâu về các loại tình dầu thư giãn như oải hương, đàn hương để thư giãn. Bạn không tập thể dục một cách thường xuyên có một sự thật đau lòng là cơ thể của bạn không thể trông thon gọn như thế mãi được. Đó là lý do tại sao bạn nên tập thể dục ngay từ bây giờ. Do đó bạn không phải tập luyện nặng nhọc vào sau này để luôn khỏe mạnh. Thêm vào đó, tập thể dục không chỉ giúp làn da bạn trông sáng sủa ngay lập tức, nó cũng duy trì căng thẳng luôn ở mức độ thấp. Chào tạm biệt, mụn liên quan đến stress, làm bong các tế bào da chết và cải thiện tâm trạng của bạn. Bỏ bữa Hãy tưởng tượng rằng bạn đang bận rộn khắp nơi và đã không có một giây nghỉ ngơi để ăn trưa. Và thời điểm đó, không chỉ não bộ của bạn hoạt động kém hiệu quả, mà làn da của bạn cũng chóng già và khô nhanh hơn. Để đảm bảo mọi cơ quan đều hoạt động, hãy mang theo đồ ăn nhẹ tốt cho sức khỏe, như đậu phộng hoặc hạnh nhân, thậm chí một quả chuối và để chúng trong túi của bạn. Bằng cách đó, bạn sẽ không bị đói trong ngày và cùng lúc đó bạn còn có thể giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh. Uống không đủ nước Bất kể lịch trình của bạn là gì, nếu bạn không uống đủ nước 8 ly hoặc hơn trong một ngày, cơ thể bạn sẽ không nhận được khối lượng nước mà bạn cần, mà điều đó sẽ biểu hiện ở mảng vẩy khô trên da của bạn. Hãy giúp cho lượng nước thêm hương vị bằng cách cắt trái cây thành lát và để trong bình nước, giữ nó trong tủ lạnh của bạn và sau đó làm đầy chai nước của bạn trước khi ra ngoài. Thường xuyên chạm vào da, cho dù bạn chỉ cần chống khuôn mặt của bạn trên bàn tay hoặc bóc vảy da khô, bạn đang chuyển vi khuẩn từ ngón tay hoặc lòng bàn tay của bạn vào khuôn mặt của bạn. Điều này có thể gây ra mụn mới, làm mụn trứng cá hiện có hoặc trầm trọng thêm, hoặc thậm chí gây ra sẹo. Điều này sẽ để lại nhiều nốt trên làn da của bạn và làm cho màu da không đồng đều. Nạn mụn Tôi hiểu điều đó chứ, đôi khi bạn không thể bước ra khỏi nhà với một nốt mụn đầu trắng đang nổi rõ trên gương mặt, nhưng nếu chưa thấy rõ cổi mụn, bạn không nên nặn nó. Việc cố gắng nặn mụn thực sự có thể làm to lỗ chân lông. Thay vào đó hãy dùng các loại kem che khuyết điểm chứa thành phần trị mụn như salicylic acid để trị mụn mau khô. Bạn nói chuyện điện thoại không ngừng nghỉ, áp điện thoại lên má của bạn có thể dẫn đến mụn và phát ban xung quanh hàm dưới. Hãy làm sạch màn hình của bạn hàng ngày. Bạn có thể sử dụng khăn lau kháng khuẩn hoặc dùng một ít nước rửa tay khô kèm khăn giấy. Tắm nắng Da nâu đang là mốt nhưng nó không đáng để mạo hiểm da và sức khỏe của bạn. Ánh nắng phát bức xạ tiêu cực tím có hại gây ra lão hóa sớm và ung thư da. Cách lành mạnh hơn để có được làn da tỏa sáng, bôi hay xỉ những sản phẩm Cell Tanner. Và khi bạn đang ở hồ bơi, hãy bôi thật nhiều kem chống nắng và đội mũ để giúp bảo vệ làn da của bạn. Không dùng kem chống nắng vì bạn nghĩ rằng nó khiến bạn nổi mụn. Nếu bạn đang sử dụng sai kem chống nắng, nó có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn và gây ra những khuyết điểm nếu bạn đang bị mụn, hãy thử một trong những sản phẩm có công thức không dầu. Nếu không, chỉ cần đảm bảo trên các nhãn kem chống nắng có nói không biết lỗ chân lông, không mùi, quang phổ rộng và có chỉ số SPS 30 hoặc cao hơn. Sự kết hợp này sẽ giữ cho làn da của bạn sạch sẽ và bảo vệ nó khỏi những tia nắng mặt trời khắc nghiệt, phá vỡ collagen và elastin gây ra nếp nhăn và cũng có thể gây ra đồi mùi sau này nếu bạn không ngăn chặn chúng với kem chống nắng sớm.